Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Thử thách IQ với 4 câu đố sau. Trong 30 giây, bạn cần tìm ra quy luật hoặc tính toán giá trị số phù hợp để điền vào dấu hỏi chấm. Câu 1. Đáp án Quy luật, tổng 4 số trong mỗi hình tròn đều bằng 17. Vậy số cần tìm là 3. Câu 2 Đáp án Quy luật, xét theo hàng ngang, số chấm ở cột 3 bằng tổng số chấm ở cột 1 và cột 2. Vậy B là đáp án đúng. Câu 3. Đáp án Hình tròn bằng 8, trái tim bằng 6, ngôi sao bằng 2 Phép tính cuối cùng là 8 cộng 6, 2 bằng 11 Câu 4 Đáp án Bạn có thể tìm số cân nặng của từng con vật theo cách giải hệ phương trình ba ẩn, lần lượt gọi số cân nặng của thỏ, mèo, cho lần lượt là x, y, z. Ta có x cộng y bằng 10, x cộng z bằng 20, y cộng z bằng 24. Sau đó, tìm được x bằng 3, y bằng 7 và z bằng 17. Suy ra, tổng cân nặng của ba con vật là x cộng y cộng z bằng 27. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.